về bộ thì này về tổng 1 tổng 9 về tổng 9 và tổng 1 về à, tổng 2 và tổng 7 ăn tổng rất là đều các bạn ạ thì ngày mai không biết là còn à, bệt hay không thì ngày mai tí mình à, bắt cái một cái à, bộ đặc biệt là 8 số cho các bạn tham khảo trên YouTube thôi hôm nay mình rất là mệt ốm nên là đau đầu nên là không không không không tính ờ, toán nhiều được đặc biệt cho các bạn phần ô tô thì nó có cầu kèo tính toán này sẽ lên được nhanh hơn là đặc biệt các bạn ạ thì hôm qua mình chốt số cho tất cả các bạn là tam lô bất bại thì chúng ta chỉ ăn được không năm thôi bất bại thì không thể là trắng được các bạn ạ còn đối với dàn đặc biệt thì 24 số bắt chặn 49 cho chúng ta rất là nhiều nhưng mà đặc biệt của chúng ta hôm nay nó lại bệt bộ rất là tiếc bệt bộ thì lại về là 92 thì chúng ta chỉ có ăn được con 05 thôi ngay giải nhất các bạn ạ có một con nữa 74 nhưng mà cũng không ra các bạn ạ đầu 7 thì 72 73 74 chúng ta không có đầu 5 thì 51 à, 52 của chúng ta hôm nay là về phần lô tô các bạn nhé lô tô của chúng ta thì hôm nay đầu 1 và đầu 5 câm thì ngày mai là à, đầu 1 đầu 4 câm ngày mai là không biết liên quan gì không hôm nay kép ra rất nhiều các bạn nhé kép lệnh đó là 27 này 27 12 chúng ta ra ba nháy 77 này hai nháy này 33 này con 03 chúng ta nó cũng rơi và con 05 cũng rơi quyết định mình bắt cho các bạn cặp 0550 sẽ có một con đúng ra con 05 thật thì mình chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo luôn còn đâu là như mọi lần mình nói các bạn là cầu kèo thì mình không chỉ ra chỉ ra ví dụ các bạn tham khảo nhiều kênh thì chỉ cầu kèo từng tí một nhưng quan trọng là nó có về hay không các bạn ạ đấy là quan trọng nhất thì là chốt số cho ngày mùng 9 tháng 11 năm 2019 các bạn nhé độc thủ lô ngày mai mình rất kết của đó là con 96 này còn xong thủ lô là 0770 thì chúng ta đã chỉ ra được một số rồi các bạn còn cái dàn đặc biệt này đó là chạm chạm ngày mai thì mình kết cái chạm 6 các bạn nhé còn ở bộ cái bộ này là bộ 01 các bạn ạ à. tức làm sao tổng 1 tổng 16 cho ngày mai thì ngày mai mình có kết một chạm 6 trong bộ này thì có hai đặc biệt đó là 565 cho tất cả các bạn tham khảo có 8 số đặc biệt thôi ngày mai là cái chạm 16 thì các bạn tham khảo trùng máu các bạn thì các bạn có thể ghép và phần ô tô thì mình chốt đầy đủ hết cho các bạn đây rồi độc thủ và song thủ còn số Zalo đây 0868302096 cho tất cả các bạn tin tưởng thì các bạn cái bản nhắn tin hôm nào mà có đặc biệt thật là đẹp thì mình sẽ chốt cho các bạn cho các bạn chơi lô tô còn đâu là các bạn chơi đặc biệt thì mình vẫn phải lên dàn cho các bạn 16 số đến 20 số các bạn nhé còn chúng ta hôm nay thì thất bại ở trên ờ, YouTube về phần ờ, đặc biệt trên Zalo cũng thế trên Zalo chúng ta thì độc thủ thì chúng ta bị trượt mất rồi ngày mai mình sẽ lấy lại cho các bạn ở trên Zalo trên nhóm đặc biệt nhé đặc biệt của chúng ta hôm nay là đại bệt bộ thì ngày mai mình đang nghĩ cá nhân mình đang xem xét và nghĩ là khả năng là bệt tổng các bạn nhé bệt tổng ngày mai này không đi tổng 1 đâu mà ngày mai đi tổng 6 đấy ngày mai đi tổng 6 thì mình chốt cho các bạn thì à, mình có kết han đặc biệt tổng 1 nhưng mà mình là chạm 6 còn đâu con 060 này thì nó là khó ra rồi các bạn ạ thì ngày mai là ngày thứ bảy thì cũng là ngày làm cuối tuần cuối cùng ở trong tuần thì mình vẫn chúc các bạn chúng ta làm việc luôn an toàn còn các bạn xem kênh thì các bạn nhớ là ủng hộ kênh đó là ấn like chia sẻ còn đâu là cầu kèo thì mình sẽ không chỉ ra không bắt cầu kèo vẽ ra cho tất cả chúng ta tham khảo chín năm này chúng ta ra vẫn là ra được các bạn nhé 95 này hôm nay mình bắt cho định bắt cho các bạn ở trên Zalo đây nhưng mà hôm trước nó ra hai nháy rồi thì sợ giống con 8585 của chúng ta 585 hôm trước thì mình bắt cho các bạn trên Zalo đây ở trên nhóm thì không ra này các bạn ở trên trên trên YouTube xin lỗi các bạn nhé trên YouTube thì không ra hôm nay lại ra lô mấy hôm nay cũng khó bắt các bạn Vậy là mình chốt số cho tất cả các bạn tham khảo trên YouTube rồi cho các bạn tham khảo ngày mai các bạn nếu mà trùng máu các bạn còn 96 này thì các bạn đánh một con được không các bạn nên nót vào đấy là tùy các bạn tham khảo trên YouTube mình chốt cho các bạn tham khảo và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai đó là buổi tối thứ bảy nhé